người và hôm nay chúng mình sẽ đến tìm hiểu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trường đảng duy nhất trên hệ thống các trường đại học trên toàn quốc. Trường báo giúp vụ là có bao nhiêu cái tên tất cả? Chết rồi. Ừ, trường báo thì có rất là nhiều tên nhưng mà cái tên mình ấn tượng nhất đó chỉ là Học viện Ú à Oh my god Wow Ngoài ra thì ờ, còn có là trung tâm tổ chức sự kiện cầu giấy này uh, Học viện mất trí và điêu thuyền này uh, Học viện mộc cây Ờ, học viện mộc cây nữa Đấy, thế chỉ thế thằng báo có biết thế bài là nhà báo không? Vâng, thường nghĩ là vào trường báo thì ờ, sau này sẽ làm nhà báo nhưng mà uh, thật ra thì trường báo cũng có rất nhiều chuyên ngành khác nhau uh, và khi mà ngay như viện báo mình học thì uh, ngoài các chuyên ngành như báo in báo ảnh thì bọn mình còn học cả các môn truyền thông đại chúng truyền thông đa phương tiện nên là mình nghĩ là khi mà học nhà học báo thì vừa có thể làm nhà báo và vừa có thể làm nhà truyền thông rồi dạ. thống quy trình đào tạo tiếng báo khá là xịn đỉnh và chất ờ, cá nhân mình thì thấy là các thầy cô ở trường mình uh, chuyên nghiệp giỏi cái gì cũng biết và môn học thì cũng rất là vui chơi cũng nhiều và học cũng nhiều và kết hợp với học và chơi thì cũng uh, khá là bổ ích điều thích nhất trong uh, hệ thống và quy trình giảng dạy ở trường báo là gì à, mình nghĩ là trường mình có được vừa được học lý thuyết và vừa được học thực hành hai cái vấn đề hai cái việc đấy thì nó sẽ song song với nhau và cái điều đấy thì cũng sẽ rèn cho sinh viên thêm ờ, khá nhiều cái kỹ năng thực hành cần thiết đấy đó. Các qua môn dễ dàng ở trường báo? À, mình là thuộc ờ, hệ người người chơi hệ tâm linh <laughs> nên là mình nghĩ là cách qua môn trước khi đi chưa thấp hơn các cụ nhé và ngoài ra thì ờ, một số ờ, gọi là yếu tố lấy may ở trường ví dụ như là thần đá <laughs> của học viện rồi. mong là rồi, rồi, rồi. Ừ, các con môn dễ dàng ở trường báo là gì con môn dễ dàng trường báo cứ học thì qua thôi không việc gì phải lo kiểu đừng có chây gì điểm nó phải điểm thành phần cũng phải sáu bảy thì cũng sẽ qua được môn ngoại trừ môn thể dục nhá ngoại trừ môn bóng rổ nhá mày có ném 10 quả mày cũng qua được nếu như mày cứ làm chính trị thì học lý thuyết rất là nhiều còn các ừ. khối uh, báo chí truyền thông thì được thực hành nhiều có đúng hay không ừ. thực ra thì uh, khối nào thì cũng sẽ được thực hành nhiều và nó liên quan đến cái nhiệm vụ và công việc của của cái uh, lĩnh đấy ví dụ đúng là với báo chí thì đương nhiên phải uh, thực hành nhiều rồi phải làm nhiều còn với nghiệp với những cái khối lý luận ấy thì những cái mà liên quan đến công việc và nghiệp vụ của bạn đấy thì các bạn ấy cũng sẽ được thực hành nhiều hơn Ờ, và cái à, việc về mặt lý thuyết và về mặt uh, thực hành thì nó cũng sẽ được cân đối để đảm bảo cái hiệu quả công việc cũng như là cái chất lượng đào tạo cho nó ổn nhất đối với từng lĩnh vực bạn đã từng ờ, chạy sự kiện ở trường báo chưa và uh, trải nghiệm của bạn như thế nào mình đã từng chạy sự kiện ở trường báo rồi thấy rất là vui bổ ích uh, mà nếu như mà chưa ở trường báo mà chưa được sự kiện ở trường báo thì thực sự là một cái điều mà rất là đáng tiếc và nếu như mà kể cả các bạn trường ngoài nữa mà muốn tham gia hoặc là muốn trải nghiệm một cái điều đó thì cũng cũng sẽ khá là đơn giản nếu như mà các bạn có đủ yêu thích và đủ khả năng có đã từng chạy sự kiện ở trường báo chưa và cái trải nghiệm chạy sự kiện ở trường báo như thế nào ờ, chạy sự kiện trường báo thì chắc ai cũng chạy rồi ờ, trải nghiệm á trải nghiệm thì kiểu nó rất là hối hả rất là rất nhiều thứ để phải làm ấy và cái gì mày cũng phải làm ấy nhưng mà nó rất là vui ấy và rất đáng ấy còn chưa chạy sự kiện có khi là chưa phải là sinh viên trường áo vỗ tay vỗ tay trải nghiệm vào quân sự ở trường báo các cô là trải nghiệm như thế nào vui lắm bổ ích lắm và các bạn sẽ được học thêm nhiều kỹ năng trong đó có cả kỹ năng pha chè nữa còn cụ thể nó như nào thì vào trường báo mới biết được trải nghiệm học quân sự ở trường báo rất là cái trải nghiệm như thế nào Ôi, nhắc đến kỳ quân sự thì đấy là một cái kỳ nào nhớ nhất của mình Đấy là mình được à, học chung cùng với lớp của Crush À, Crush Và được à, các bạn đấy à, chạy phạt cùng các thứ hàng ngày luôn Damn! Mê Thôi à còn à, mình thì nhớ nhất là những kiểu chiều buổi chiều nắng ấy xong thầy hay gọi một đội mẫu lên để để uh, kiểu hướng dẫn các bạn ấy thì uh, mỗi lần làm như thế thì nó rất là buồn cười thế thôi thì bảo mình là thôi mình ở đội mẫu chứ lại một điều mà bạn không thích ở trường báo ừ, điều mà mình không thích nhất ở trường báo trường mình là học viện thủ hòa nên là có một lần đi thi thì hôm hôm sáng hôm ý thi nhưng mà đến khi bọn mình đến trường thì bọn mình vẫn chưa biết số báo danh của là bao nhiêu và thi phòng nào còn mình mình ghét nhất là tại vì đằng sau cổng trường có rất nhiều quán cà phê ấy, thì rất thích đi ra ngoài chơi nhưng mà cổng trường lại hay đóng cổng trường và mỗi buổi học chiều đi học ấy nên là mình cũng không có cơ hội để đi ra ngoài <laughs> quán cà phê ở ngoài chơi